Alo, alo, vâng, xin kính chào tất cả anh em. Cảm ơn anh em đã quay trở lại kênh đó là top 1 sơ cầu XRMB anh em nhé. Và trước màn hình nhỏ của tất cả anh em đây là kết quả đó là trả thưởng thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021. Và ngày hôm nay giải đặc biệt về cho anh em có dạng đó là 36593. In tâm càng năm ngày hôm nay đầu 9 đuôi 3 nổ cho anh em một con độc thủ đề 93 cái bộ đề 34 anh em nhé. Và điểm qua một chút từ à, đầu 0 cho tới đầu 9 ngày hôm nay thì câm điếc cho tất cả anh em ở cái đầu 5 và cái đầu 1 ngày hôm qua câm điếc cho anh em hai đầu số ngày hôm nay câm điếc ba đầu số thì hỏi tất cả anh em ngày hôm nay những anh em đó là may mắn chiến thắng được những con lô con đề ngày hôm nay thì quá là rực rỡ tuyệt vời anh em nhé đấy và cầu lô nó chạy cho anh em thì rất chi là vi diệu phải không ạ nó cầm điếc cho anh em như thế này thì hỏi anh em ngày hôm nay chúng ta đánh con lô tô gì sau giải đặc biệt ngày hôm qua đó là nổ cho anh em uh, con 79 độc đề nhá rồi thì ngày hôm nay xin chân thành chúc mừng đến toàn thể tất cả anh em đã chén được những con lô con đề ngày hôm nay và ngày hôm qua tôi lên video thì video nó hơi bị lỗi cho nên là không có âm thanh anh em nhá ngày hôm nay thì tôi đã khắc phục lại và test qua ở diễn đàn công khai ngày hôm qua bắt cho anh em đó là con độc thủ lô tô nó còn 98 thì anh em đã chiến thắng được đúng chưa ạ 98 nổ cho anh em và ngày hôm nay thì dàn đề bắt cho anh em 3883 thì nổ cho anh em 3993 rất là đáng tiếc nhá đấy thì ngày hôm nay cảm ơn à, toàn thể tất cả anh em đã theo dõi kênh và ủng hộ kênh bằng những lượt like anh em nhé hãy để lại chúng tôi những lượt like và những lượt đăng ký kênh đó là cái nguồn cảm hứng lớn nhất mà tất cả anh em dành tặng cho đội ngũ chúng tôi phải không tất cả anh em rồi không để anh em phải đợi chờ lâu thì tôi sẽ đi vào phân tích cầu kèo để chốt số cho anh em vào ngày mai thì vị trí đường cầu chạy cho anh em đó là ở ngày 19 19 tháng 11 năm 2021 thì cầu chạy cho anh em như sau chúng ta lấy cho anh em một cái giải đặc biệt đấy giải đặc biệt cho tất cả anh em nhé ở hàng à, đơn vị con số 2 sẽ ghép lại cho tất cả anh em ở cái giải 2 đấy giải đặc biệt với giải 2 thì chúng ta có cho anh em à, đầu vào hàng ngàn đó là con số 6 nhá Chúng ta cùng nhau ghép lại để tìm ra một cặp song thủ lô tô để anh em tham khảo ngày mai. Ở đường cầu song thủ lô tô tỷ lệ ăn cho anh em ngày mai khá là cao. Chúng ta có 6 ghép 2 phải không ạ? 6 ghép 2 thì anh em có thể đánh đó là con độc thủ lô tô 62. Và lót cho anh em đó là con 26. Đúng chưa tất cả anh em? Thì đường cầu ngày à, vị trí ngày 19, ngày 20 xin lỗi anh em nhé. Ở cái ngày 20 thì chúng ta nên chơi tham khảo con gì? ngày 20 xuất hiện cho anh em đây đường cầu à, ngày 20 tháng 11 các bạn ạ thì chúng ta có đường cầu con 62 độc thủ lô tô anh em lại chiến thắng được và tiếp tục dựa theo cái đường cầu kèo này thì anh em thấy đó 4 ghép cho 6 các ạ chúng ta có đường cầu 6 à, ghép 4 thì nổ cho anh em con độc thủ lô tô đó là con 64 và lót đó là con 46 à, các ạ lót 46 đúng chưa tất cả anh em thì ở nhận định ở cái đường cầu ngày 21 thì chúng ta có một cái đường cầu đó là con độc thủ lô tô 64 nổ cho tất cả anh em nhá. Đường cầu lô tô 64 nổ cho anh em rồi. Thì chúng ta có cho anh em tiếp tục theo đường cầu đó là con 9 à, ghép 2 phải không ạ? Chúng ta có một cái đường cầu 9 ghép 2 thì nổ cho anh em con độc thủ lô tô đó là con 92. 92. Và lót đó là lót cho anh em đó là con 29. À, đúng chưa tất cả anh em lot 29 thì vị trí à, ngày 22 à, đó là ngày hôm nay đúng chưa ngày hôm nay là ngày 22 thì chúng ta nhận định được một cái đường cầu đó là con 92 độc thủ lô tô nổ cho toàn thể tất cả anh em và đầu à, ở cái vị trí cầu lót thì chúng ta không ăn được nhá vị trí này chuyên chạy đó là độc thủ đúng không ạ độc thủ chúng ta chiến thắng được Đấy, còn song thủ thì chúng ta không thể chiến thắng được theo cái đường cầu này nhá đường cầu duy nhất ăn một con độc thủ để bắt cho tất cả anh em thì ngày mai ở cái độc thủ chúng ta có ngày à, đầu 3 đuôi 2 các bạn đầu 3 đuôi 2 bắt cho anh em con độc thủ lô tô đó là con 32 vào ngày mai cho anh em tham khảo nhá kết cầu trùng máu thì anh em vào tiền không kết cầu trùng máu dừng lại mức tham khảo được cho tất cả anh em vị trí con 32 sẽ bắt cho anh em ở cái đường cầu độc thủ lô tô nhá độc thủ lô tô này sẽ là con 32 32 và xong thủ lô tô ở cái đường cầu này vị trí ngày mai tôi sẽ chốt cho anh em đó là đường cầu 59 và 95 nhé 5995 đường cầu chạy cực kỳ đẹp đấy chúng ta cùng nhau đó là tham khảo ở cái đường cầu lô và những anh em đó là thật sự đó là thua tha xa bữa lọ số không biết chơi số gì thì liên hệ ngay với đội ngũ chúng tôi đó là số Zalo 0917 317 801 để nhận những đường cầu chuẩn chỉ nhất anh em nhé. Phí sau giờ cho tất cả anh em hỗ trợ phí cho anh em nhé. Những anh em đó là xa bờ loạn số rồi, chúng ta không nên đánh vào những con số không có cầu kèo và không có đó là một cái gì về tỷ lệ ăn nhá. Tỷ lệ ăn không có thì anh em không nên chơi. Đó là tôi khuyến khích anh em như vậy Đấy, những lời tôi chia sẻ đến tất cả anh em. Thì anh em nào trùng cầu với đội ngũ chúng tôi thì vào nhé. Số từ hội đồng chúng tôi không có, đó là nói thẳng với tất cả anh em. Và số hội đồng đó là số chỉ là lừa đảo mà thôi, nên anh em cẩn thận. Những con số đó là từ hội đồng nhá. Đấy. Và ngày hôm nay thì lô tô à, dòng bạch kim, ở cái dòng bạch kim con 36 gan về cho anh em này. Đấy, 38 và 39 gan khá là nhiều ngày thì ngày hôm nay trở lại ngày hôm nay thì 80 gan rất là nhiều về cho anh em nhé 93 này đấy những đường cầu ngày hôm nay thì thật sự mà nói anh em không dám chơi vào những con lô tô gan các em ạ đấy và nó không có cầu kèo thì chúng ta không thể chơi được đúng cho tất cả anh em rồi và vị trí cầu đề ngày mai Vị trí ngày hôm nay xuất hiện cho anh em đường cầu con 93 và chúng ta cùng nhau nhận định một cái đường cầu đó là ở con 93. Đấy. Và chúng ta có một cái càng 7 càng 5 thì tiếp tục anh em thấy ở đường cầu con 57 bảo vệ cho anh em ở cái chạm chúng ta chiến thắng được ở cái chạm 7 này tiếp tục bỏ qua một cái đường cầu tiếp theo thì ở vị trí đường cầu kép phải không ạ kép thì chúng ta có kép đấy và vị trí tiếp theo ở cái đường cầu này thì dựa theo nhận định ở cái đường cầu con 93 thì chúng ta lấy cho anh em ở cái đường cầu à, <clears throat> ba tay này nhá <clears throat> hai tay này chưa hai tay ở con độc thủ đế 89 để chúng ta cùng nhau tạo phôi ghép cầu phải không các bạn anh em tạo phôi ghép cầu như sau ở vị trí đường cầu này thì chúng ta nên chơi uh, <clears throat> vị trí chúng ta có đó là 047 chọn 047 tiếp tục anh em có 93 913 đấy để chúng ta tạo phôi ghép cầu cho anh em như sau vị trí chúng ta ghép cho anh em đó là chúng ta có 5 ghép cho 0 đúng chưa 5 ghép 0 thì anh em có 050 này 050 tiếp tục anh em có cho mình đó là 8 ghép 4 nậu cho anh em 484 3 ghép cho 7 chúng ta có 373 tiếp tục anh em có 8 ghép cho 9 chúng ta có 898 9 ghép cho 3 chúng ta có 393 3993 đúng chưa tiếp theo ở tay thứ hai chúng ta có 6 ghép 0 060 0 ghép 4 040 đấy tiếp tục chúng ta cùng nhau hạ xuống nhé 0 ghép 4 040 7 ghép 5 575 575 và 8 ghép cho 9 chúng ta lại tiếp tục có cặp 898 anh em ạ Đấy, 9 ghép 3 chúng ta lại có 393 và chúng ta cùng nhau cuối cùng đã hạ được một cái dàn nhá tổng cộng có 2 4 6 8 10 12 14 16 con số đề đấy 16 con số đề muốn gửi gắm đến toàn tất cả anh em và chúng ta cùng nhau đó là test ở cái đường cầu này nhá đường cầu này chúng ta sẽ phải chơi như sau vì vị trí à, chúng ta cùng nhau ghép cầu đấy và rồi tôi à, hạ cho anh em một cái dàn như sau để anh em kết cầu trúng máu vào ngày mai thì anh em chơi nhá không kết cầu anh em dừng lại mức gọi là tham khảo đấy ở trên diễn đàn công khai thì không không khuyến khích anh em chơi to quật lớn được chưa tôi không khuyến khích anh em chơi to quật lớn nhá và những đường cầu tôi đưa lên cho anh em đó là sau 4 giờ 30 thì cái à, dòng bạch kim nó thay đổi thì tôi không à, thể lên video giờ đấy được đấy tôi lên dự đoán kết quả cho anh em vào ngày mai vì sao đó là đường cầu kín Zalo thì nó chuẩn chỉnh và chúng tôi hạ dàn ép vị cho anh em đó là từ 4 giờ cho tới 4 giờ 30 là chúng tôi bắt đầu chốt số anh em nhé nên anh em hãy lưu ý vấn đề đấy đấy dàn đề ngày mai đó là 0550 bạn ạ 484 tiếp tục anh em có 373 898 898 93 393 tiếp tục 0660 040 575 đó đó là cái dàn đề muốn gửi gắm đến toàn thể tất cả anh em nhé vị trí ngày mai và anh em à, lưu ý cho mình ở những con à, số ngày mai đây tôi sẽ à, tô vàng lên cho tất cả anh em nhé tôi sẽ tô màu xanh lên đấy con số màu xanh thì anh em có thể chơi đó là thêm 5 10 ngàn nhá em vui chơi văn nghệ giải trí được chọn. rồi cuối video xin chào và chúc toàn thể tất cả anh em ngày mai đánh lô thắng lô đánh đề nổ đề lấy lại tất cả những gì đã mất anh em nhá. chào tạm biệt và hẹn gặp lại